Cô mời các con cùng quan sát nội dung nào. Ở phần kiến thức, cô giáo Ngọc Lan có ví dụ sau. Tính và so sánh giá trị của biểu thức 7 x 5 và 5 x 7. 7 x 5 thì kết quả bằng bao nhiêu các con? Bằng 35. 5 x 7 kết quả bằng bao nhiêu? 5 x 7 cũng có kết quả bằng 35. Vậy đến đây ta có thể kết luận dễ dàng đó là 7 x 5 bằng 5 x 7. Và đây cũng chính là tính chất giao hoán của phép nhân đấy các con ạ. À. Cô có ví dụ B để các con khắc sâu thêm kiến thức này. So sánh giá trị của hai biểu thức A và A nhân B và B nhân A trong bảng sau. Cô nhắc lại ví dụ B, so sánh giá trị của hai biểu thức A nhân B và B nhân A trong bảng sau. Bây giờ cô giáo có một bảng, chúng mình cùng so sánh ví dụ. Các con đã học biểu thức chứa hai chữ là A nhân B và B nhân A rồi đúng không? Bây giờ cô có các giá trị của A, của B, cô có biểu thức A nhân B và một biểu thức ngược lại đó là biểu thức B nhân A. Bây giờ cô sẽ có lần lượt các giá trị của A và của B. Khi cô thay thế, cô sẽ được tích của A nhân B. Đầu tiên, A bằng 4, B bằng 8. Vậy A nhân B sẽ bằng bao nhiêu? A nhân B sẽ bằng 4 nhân 8 và bằng 32. Ngược lại thì B nhân A sẽ bằng 8 nhân 4 và cũng bằng 32. Ta thấy A nhân B bằng 4 nhân 8 B nhân A cũng bằng 8 nhân 4 và chúng đều có chung kết quả là 32.